bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật thì đây là một số dòng à, bếp ga có những cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa tính năng khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này khi không có ngọn lửa mà không làm nóng lên cái que cảm biến này nè thì chỉ sau 5 đến 7 giây bếp nó sẽ tự động khóa ga lại còn về cái trường hợp khóa ga khi nước cạn nồi á, thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến ở đây cái đầu cảm biến này nó phải chạm vào đáy nồi nè thì khi nhiệt độ ở que cảm biến này nè nó đạt hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga ở dưới đáy nồi nó phải có nhiệt độ trên hai trăm rưỡi thì bếp nó mới khóa nhưng ở cái nhiệt độ hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu hay là rang những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ bị tắt lửa có một số bếp nó cũng có cái tính năng rang thì như ở cái bếp này ở cái nút 3 giây này đây các bạn sẽ đè giữ khi mình mở bếp bên phải này lên nè các bạn đè giữ nút 3 giây này nó sẽ sáng đèn lên thì nó chỉ kích hoạt cái que cảm biến này từ hai trăm rưỡi lên 300 độ chỉ kéo dài cái thời gian à, cho ta thêm một tí thôi khi đạt được nhiệt độ 300 á, thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện qua đó shop rẻ hơn khuyến mãi của chúng tôi á có làm thêm một cái loại công tắc rang thì đây là cái loại công tắc rang này giúp chúng ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, được thoải mái, không sợ bị tắt lửa nữa. <coughs> thì đối với những cái bếp mà nó không có cái nút 3 giây ở trên bếp thì tôi sẽ làm cái cốc công tắc rang ờ, ra cái mặt bếp ở đây. Công tắc rang này ở đây nè, thì các bạn sử dụng bằng cách là mình khi mình muốn sử dụng cái tính năng rang đó đi á, hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao á, các bạn sẽ bật về vị trí bên trái này là mở cái tính năng rang nó lên. Thì ở cái que cảm biến ở phía bên phải này nó sẽ tăng nhiệt độ lên tối đa không sợ bị khống chế ngọn lửa nữa nhiệt độ nữa các bạn không sử dụng cái tính năng rang này nữa thì các bạn sẽ bật về vị trí bên phải tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường <coughs> bạn nào có nhu cầu sử dụng cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 để được nhân viên chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm đây là một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản. Bạn nào mà đã lựa chọn cho mình một cái mẫu ưng ý và phù hợp với cái mức giá các bạn muốn mua thì mình có thể chụp lại vị trí màn hình ở ngay con đó. Các bạn gửi kèm thêm cái số series này 035224 ở trên cái con đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem. Các bạn cũng có thể ờ, kết bạn hoặc là gửi tin nhắn vào số điện thoại là 0909 306 149 qua Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được. Ở vị trí số 1 này, đây là dòng bếp Rinnai. Đây là bếp có mặt men chống xước. Thì ờ, bếp này là bếp nút xoay. Giá nó là 1 triệu 7 nè. Ở vị trí số 2. Dòng bếp cũng là dòng bếp Rinnai. Năm sản xuất của nó là năm 2017, giá 2 triệu 2 bếp này thì tôi cũng đã gắn cái công tắc rang vào rồi và bếp này thì cũng sẽ được tặng thêm một cái cặp kiềng dự phòng tiếp theo ở vị trí số 3 cũng là dòng bếp năm 2017 hiệu Rinnai mặt men chống xước nhưng mà giá của nó chỉ ở ờ, một triệu rưỡi thôi lý do là cái mặt trước này của nó bị ố đây mặt của nó đã bị ố nên nó nằm ở giá này và cũng đã được gắn cái công tắc rang vào tiếp theo Đến với vị trí số 4 cũng là dòng bếp uh, Rinnai có nút xoay mặt men chống xước cũng đã được gắn cái công tắc rang. Tiếp theo ở vị trí số 5 đây là dòng bếp Paloma mặt sơn tĩnh điện. Thì đối với một số bếp á không có cái nút 3 giây ở trên bếp này á thì shop sẽ gắn cái công tắc rang ở phía ờ, bên học pin này còn một số bếp mà nó có cái công tắc rang này mà các bạn muốn gắn á, thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này thì các bạn sử dụng nó cũng như ờ, sử dụng nút 3 giây này các bạn cũng sẽ đè giữ vào để nó sáng đèn lên thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ lên tối đa không sợ bị khống chế ờ, cái nhiệt độ nữa khi các bạn ờ, không sử dụng thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút đó để tắt đi tiếp theo ở vị trí số 6 hiệu Rinnai bếp này được sản xuất vào năm 2019 đã được gắn công tắc rang và có tặng kèm thêm một cái cặp kiềng dự phòng đến với dòng bếp nút nhấn hiệu số thứ tự là số 7 đây mã số là 902050 Paloma nút nhấn mặt sơn tĩnh điện ờ, mặt sơn trắng men đây có mặt sơn trắng men nè chống chống xước còn ở vị trí số 8 này á thì bếp này là mặt sơn tĩnh điện đây là cái mặt sơn tĩnh điện của nó đây thì bếp này nó sẽ có chức năng nấu nước nấu cơm nấu cháo cho bếp bên trái này còn ở bếp bên phải này á, thì nó sẽ có nhiệt độ chiên và chế độ rang lúc 3 giây ở bếp nướng thì nó sẽ có hẹn giờ nướng đến với vị trí số 10 đây là dòng bếp rina nút nhấn có mặt men chống xước giá 1 triệu chín vị trí số 11 đây là dòng bếp Paloma mặt men chống xước giá 2 triệu 2 tiếp theo là vị trí số 12 cũng là bếp mặt men chống xước giá 1 triệu chín hiệu là Rinnai thì đây là một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản thì qua đó tôi cũng sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp ga âm từ âm và những dòng bếp full chức năng mặt kính cường lực <coughs> ở vị trí số 13 này đây là hàng dùng lướt bếp âm mặt men chống xước hàng dùng lướt thôi bếp này á, được sản xuất vào tháng 8 năm 2019 nó cũng có những cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa nhờ vào que cảm biến này thì bếp này nó sẽ có 3 bếp nấu hai bếp ngoài và một bếp trong và thêm ở dưới là bếp nướng nè tiếp theo ở vị trí số 14 đây là dòng bếp ga âm mặt kính cường lực màu đen mặt kính này là mặt kính tràn viền nè thì nó cũng sẽ có những cái chức năng nấu như là nướng nấu nướng đó là ở bếp nướng thì nó sẽ có nướng tự động theo loại thực phẩm nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử nè theo cái loại thực phẩm đó và hẹn giờ nướng tiếp theo cái hình ấm nước này là cái chế độ nấu nước và chế độ hâm kế bên nữa là cái chế độ chọn nhiệt độ chiên dành cho bếp bên trái ở bếp bên trong thì nó sẽ có chế độ nấu cơm và nấu cháo cả ba bếp ở trên á, đều có tính năng hẹn giờ nấu bếp nướng thì nó đã hẹn giờ mặc định rồi ừ. và những cái nấm tròn này thì nó sẽ bật tắt bếp cho từng bếp đây trái bên phải nè bên trong và bên trái các bạn nhấn vô thì nó sẽ tắt còn nó bắt ra này là sẽ mở nè điều chỉnh ngọn lửa mà cách bằng cái này cùng chiều kim đồng hồ sẽ là ngọn lửa lớn chỉnh lửa lớn còn à, ngược lại thì nó sẽ là lửa nhỏ ở đây là điều chỉnh mà tắt mở của bếp nướng ở phía dưới này là hộp pin tiếp theo ở vị trí số 5 số 15 đến với cái hàng trưng bày bếp này á, được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 bếp này cũng có mặt men chống xước mặt men của nó màu đen tiếp theo đến với dòng bếp từ âm hiệu Toshiba ở vị trí số 16 này giá 3 triệu rưỡi đây là những cái chức năng của bếp bên phải bếp nướng và bếp bên trái nè những cái núm tròn đây là những cái tăng công ta nút công tắc mở bếp tiếp theo đến với những dòng bếp full chức năng có mặt kính cường lực ở vị trí số 17 này đây là dòng bếp cao cấp mặt kính cường lực viền của nó là bằng inox thì bếp này ở bếp bên trái nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu và nấu cơm nấu cháo còn ở bếp bên phải thì nó sẽ có tính năng là chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước sôi 5 phút nó mới tắt chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn mà khi đã chế biến chín á, ta muốn hâm nóng lên thì ta sẽ chọn vào nó nó sẽ hâm nóng thức ăn lên và nó sẽ kéo dài thêm tầm khoảng 30 đến một 30 giây đến một phút nữa thì nó sẽ khóa ga tiếp theo nữa là cái nút 3 giây cái chế độ rang đồ khô ở bếp nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đó chỉnh lửa nướng là nút điện tử và nó cũng có hẹn giờ nướng đặc biệt đối với dòng bếp này á thì nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp tiếp theo ở vị trí số 18 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt kính cường lực thì những cái chức năng nấu nướng nấu của nó nó sẽ thay đổi vị trí bên phải hoặc là bên trái đó là để mà phù hợp với cái thói quen của mỗi người dùng nướng thì nó chỉ có hẹn giờ nướng và nướng là hai tầng lửa tiếp theo đến với dòng bếp Paloma 61 VWCK mã số thứ tự là số 19 mã số của nó là 400443 bếp này nó sẽ hơn những dòng bếp khác là nó sẽ hẹn giờ được cho cả hai bếp nấu bếp nướng thì nó cũng đã có hẹn giờ hẹn giờ mặc định của bếp nướng vào nó sẽ là 9 phút ta có thể tăng giảm lên tối đa được tăng lên tối đa được 15 phút ừ. thì ở bên phía bên phải này cái đồng hồ hiển thị nó đây cái ờ, nút bấm có màu hiển hiện thị cái đồng hồ nè thì ở phía trên này là cái hình mô phỏng của mặt bếp thì nó sẽ hiển thị theo từng cái ánh đèn các bạn ờ, nhấn vào nó sẽ sáng đèn nào á, là đèn ở bếp bên đó nó sẽ hẹn giờ ở đó ở bếp bên trái này thì nó sẽ có những cái chức năng là nấu nước nhiệt độ chiên và nút 3 giây bên phải thì nó chỉ có nấu cơm và nấu cháo thôi còn cả hai bếp thì nó sẽ có hẹn giờ nấu tiếp theo đến với cái dòng bếp cao cấp đây là dòng bếp cao cấp đây Rinnai mặt kính cường lực viền inox thì bếp này nó sẽ hơn những có con bếp khác á, là nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nhưng mà nó lại sử dụng riêng cái đồng hồ hiển thị đây bếp bên phải và bên trái này ở đây là bếp bên ờ, trái này nó cũng có chức năng là chọn nhiệt độ chiên bên phải này cũng có đây ở bếp bên trái này thì nó chỉ có thêm cái tính năng thêm nữa là chế độ rang là ở cái nút 3 giây này còn bên phải nó sẽ có thêm tính năng nấu nước và nấu cơm ở bếp nướng thì nó sẽ có hẹn giờ nướng đây thời gian vào nướng của nó mặc định á nút có cái hình con cá này á, là nút chọn cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm nút kế bên là nút điều chỉnh cái ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đó nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử và nút màu vàng ở bên đá bìa sẽ là cái chế độ uh, nướng theo loại thực phẩm theo cái loại đồ nướng á, thì nó sẽ có nướng bánh mì nướng cá khô này nọ và bộ đếm giờ tiếp theo ở vị trí số 21 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt kính cường lực thì tất cả những dòng bếp kính Rinnai á, thì nó sẽ có kiềng nắp che đầu chia lửa và cả nắp khối này đều là bằng inox thì bếp ở vị trí số 21 này á, thì nó cũng giống như những cái ờ, chức năng giống như những con bếp khác ở bếp nướng nó cũng sẽ có hẹn giờ nhưng mà ở bếp nướng thì nó chỉ có chỉnh lửa một tầng nữa thôi nó chỉ một tầng lửa thôi tiếp đến tôi sẽ qua đến một số dòng ờ, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm có những cái mức giá phù hợp nhưng những cái bếp này á, thì ờ, shop vẫn chưa vệ sinh để đưa ra những cái giá phù hợp nhất bạn nào muốn vệ sinh á, thì sẽ liên hệ đến shop hãy liên hệ đến shop và mình sẽ được à, cộng thêm cái phí vệ sinh vào bạn nào mà chọn được cho mình cái mẫu bếp từ nào thì mình có thể chụp ngay vị trí màn hình ngay con đó và gửi à, vào à, số điện thoại của chúng tôi qua Zalo, Viber hoặc Facebook số điện thoại là 0909 306 149 thì đây là một số dòng bếp từ có những cái mức giá theo nó đây những dòng bếp từ mà có công suất nấu của nó trên 2.000W thì nó sử dụng nguồn điện là 200V nên các bạn có thể sử dụng cái điện lưới 220 của mình ở nhà đều sử dụng được còn những bếp mà có công suất dưới 2.000W á, thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V thôi nên các bạn phải sử dụng qua biến áp hoặc là ổn áp nhưng khi chọn biến áp ổn áp á, thì các bạn phải à, chọn những cục ổn áp biến áp có cái công suất tương đương và dây dẫn á, thì các bạn cũng à, phải đi dây dẫn có cái tiết diện lớn từ 4 chấm cho đến 7 chấm để đảm bảo cái công suất nấu của bếp <coughs> thì những cái dòng bếp này á thì trước khi giao shop sẽ test những cái tính năng của bếp và cũng sẽ có bảo hành cho khách đây ở vị trí trên cùng này dòng bếp Hitachi chức tắt mở bếp nấu của nó ở bên uh, trên mặt bếp đây trái và phải này còn ở bếp bên trong và bếp nướng thì nó sẽ ở mặt trước này bếp này nó cũng sẽ có hẹn giờ cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng thì để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay á thì tôi sẽ quay trở lại với con bếp uh, Paloma N86H 860H đây để giao cho khách thì đây là nội thất của bếp này <coughs> giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất và test những cái tính năng của bếp bếp này có mặt men chống xước thì đây là một những một số vị trí đây bị xước do cái trong quá trình vận chuyển về á thì ờ, nó đã bị cấn đây, nó ra bị cấn ở hai trên cái mặt nó có hai điểm bếp thì còn đẹp nhưng mà do quá trình ờ, vận chuyển về thì nó đã bị cấn ờ, đây là cái giá của nó đây Dạ, đây là ngoại thất của bếp Bếp này thì những cái lỗ ở phía sau này hoàn toàn kín rồi Bếp này được sản xuất vào tháng 8 năm 2017 nha Đây Tháng 8 năm 2017 Đây là bếp nướng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 nếu để ý thì các bạn sẽ nghe tiếng tạch của rle nó đóng lại có một số bếp thì nó sẽ báo lên một cái tiếng bếp đó là thiết kế của mỗi dòng bếp đây, công tắc đang ở vị trí là mở đây biết mày làm gì dò lại chứ giờ mình hỏi tao mày làm mà cái còn con cái ừ, chụp hình đấy cũng con này của kia đang đợi làm kia tính năng thứ hai là khóa ga khi nước cạn nồi thì tôi sẽ à, dùng hai cái miếng sắt để thay cho hai cái đáy nồi ở que cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi bếp nó mới khóa ga ở dưới đáy nồi á, nó phải đạt nhiệt độ là trên 300 độ thì bếp nó mới khóa khi mà thử tính năng này các bạn nên dùng những cái loại nồi mà có cái đáy dày nếu các bạn sử dụng những loại nồi mỏng nhiệt độ nó dễ tản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 thì bạn nào mà có nhu cầu sử dụng á, hay ở bếp của mình ở nhà mà có gặp cái trường hợp như vậy mà mình muốn gắn á, thì các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook để được nhân viên chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm thì bếp này á nó không có tích hợp thêm cái công tắc rang cái nút 3 giây ở trên mặt bếp này á thì tôi sẽ khoan lỗ làm cái công tắc ở vị trí này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 nó đâu phải là nó bị đỏ